ok thì uh, xin chào tất cả mọi người đã xem kênh của cường phát lộc thì cũng đã lâu lắm rồi thì cường cũng chưa làm một cái video nào từ tết đến giờ thì cũng mất mấy tháng á thì cường cũng đi tham khảo thị trường á thì nói chung tất cả thì đồ đạt nó cũng vậy thôi anh em nhưng mà cái đồ mà chơi hiện đại nhất bây giờ á 2021 á thì nó là đồ một cục không tan đó bao cho anh em xé hộp, bao kiểm tra hộp tất cả nha anh em nha yên tâm vật vị đó và chúng ta đánh qua một cái máy uh, hình thức nó sẽ như thế này bây giờ anh em nhìn cái máy xanh này đó anh những anh em mà chưa biết và những anh em biết rồi thì cái này là đẳng cấp nhất của chơi của năm 2021 đây là máy gung đó cảm ứng không tan nha đây là máy ưng cảm ứng không tan thì những cái bộ hột như thế thì bắt buộc chúng ta phải bọc trì bọc trì để làm cái gì bọc trì chúng ta giữ được cái thuốc nó lâu hơn đó giữ được thuốc hơn và chúng ta đánh qua một cái nón như thế này đó thì anh em mình sẽ đổ vào cái nón như thế này anh em nhìn cái nón rất là đẹp đúng không đó anh em đội vào đó thì cái nón là hình thức nón sẽ y như thế này nha anh em nha đó khi anh em đặt hàng thì anh em nếu như anh em không tin tưởng anh em có lên cơ sở trực tiếp mình sẽ làm trực tiếp cho anh em xem trong vòng một tiếng hồi anh em sẽ có ngay một cái bộ không tay như thế này đó đây sẵn thì khách cũng đang đặt cho mình cái bộ này thì mình sẽ làm và mình sẽ đánh cho anh em xem đây là bộ hộp không tan đó thì người ta làm hai hộp nha anh em đó thì à, mặt à, này sẽ lên cà rung nha anh em đó khi nó lên cà nó sẽ rung đó thì người ta đặt hai hộp thì bóc một một bất kỳ vào đây rồi người ta đặt có hai hộp thôi anh em đó hai hộp thì anh em đánh trong tỷ lệ là 70% là chúng còn nếu anh em ba hộp thì bao anh em 100 phần trăm cây nào anh em cũng được anh em nha thì khi nó lên gà nó bắt buộc phải rung đó thì trong này anh em có đủ dây nhợ này sạc pin được đồ này đó anh em chỉ cần có một công tắc ở trong cái nón này anh em nha một công tắc trong cái nón này anh chỉ em cạc xuống thôi là máy sẽ hoạt động đó nó sẽ đi kèm một cái máy rung rời thế này máy rung rời thì nó xài bằng pin nhỏ nha anh em đó pin này pin nhỏ ở thị trường bán rất là nhiều đó rất đơn giản cho anh em thôi cứ cần anh em bật cái nút lên nó hiện màu xanh này đó rồi khi anh em mà muốn khởi động máy chỉ cần anh em gạt thì cái cục rung này sẽ rung nó rung một nhịp nha anh em nha anh em thấy chưa đó thuốc đang hiện lên từ từ để mình hạ thuốc mình úp mặt gà xuống nó sẽ không bao giờ rung anh em nha anh em thấy không khi mình úp mặt gà xuống máy sẽ không rung đó khi mình úp mặt gà xuống máy sẽ không rung nhưng mà khi mình ngửa mặt gà lên máy sẽ rung nha anh em đây mình sẽ ngửa ngửa mặt gà lên máy sẽ rung anh em thấy chưa đó khi mình ngửa mặt gà máy sẽ rung còn khi mà úp mặt gà xuống này bao cho anh em không bao giờ rung đó anh em thấy chưa cực kỳ chuẩn xác anh em nha đó khi mình gửi mặt gà lên đó anh em nhìn nè máy rung cực kỳ chuẩn nha đó nhịp rung của máy anh em nhìn nha. khi có gà nó sẽ rung như thế này nó rung liên tục anh em nè đó anh em thấy chưa còn khi không gà nó sẽ không rung đó đây mình sẽ bỏ gà xuống không rung rồi bây giờ mình sẽ đẩy lại mình lắc cho anh em xem là thì thực hư nó sẽ như thế nào anh em nhé rồi cái này mình khẳng định với anh em là 100 phần trăm nó sẽ không có gà anh em nha đó 100 phần ngàn sẽ không có gà đó mình chở nè đó bầu cá tôm đúng không khi nào có gà nó sẽ rung anh em nha đây là khi lắc lên thì con gà nó lộ nó rung đây bây giờ chén này khẳng định anh em 100 phần ngàn quýnh gà nha anh em tắt tay anh em quýnh về gà cho mình chặt đâu mình đền có đó nha anh em nha anh em thấy có gà rung nè đúng không anh em đó tiếp tục mình sẽ làm vài chén cho anh em xem đó như cái này khẳng định với anh em cũng không có gà khi nào có gà nó bắt buộc máy sẽ rung đó cái cục rung này nè anh em mình để đây cho anh em nghe thôi thật sự rung rất là nhỏ nha đó mình sẽ dở nè không gà anh em nha đó anh em thấy chưa đó, bây giờ mình sẽ nắm lên tay mình lắc xong mình sẽ nắm lên tay anh em nghe độ rung nó có hay không nha rồi cái này không gà nè anh em không gà nó sẽ không rung mình dở nè anh em thấy đúng không bây giờ mình sẽ lật con gà lên xem nha đó anh em thấy gà có gà nó rung này anh em thấy không mình sẽ cầm lên cho anh em coi này tiếng động nó rất là nhỏ đó mình thả xuống này đó anh em thấy chưa chẳng qua mình để đây cho anh em nghe được cái độ rung nó thôi thật sự rung rất là nhỏ mình nắm trên tay sẽ không bao giờ nghe đó khi mình thả xuống chén này đó thì anh em xem video thấy hay á thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh một chia sẻ để cho mình có một cái động lực làm những video mới nhất gửi đến cho anh em còn bên mình còn cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ chip nha anh em nha chip đó mấy cái chip mà rung số mặt rồi anh em rồi hộp một cua 5 năm đấu trường rất nhiều thứ để anh em chơi đó anh em không chơi anh em gạt lại cho mình đó và những cái hộp này những mà anh em lấy lại được á không chơi á thì hộp này anh em có thể bỏ bọc trì cho mình nha cứ bọc trì như thế này đó mình sẽ khi mà anh em lấy hàng mình sẽ tặng cho anh em một miếng trì, anh em có thể bảo quản cho nó và hộp này anh em nhớ nên nhớ là quýnh trong vòng được là 20 ngày trở lên đó nói chung là tầm một tháng rưỡi quay đầu anh em nha thì nó sẽ yếu dần tầm 15 ngày rất là mạnh qua 15 ngày thì nó sẽ yếu dần yếu dần yếu dần đi chứ không phải là lúc nào nó cũng rung mầm mầm như vậy đâu nha anh em nha thì uh, anh em thắc mắc thì cứ liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn hoặc anh em kết bạn Zalo đó nhắn tin cho mình thì anh em gọi trực tiếp cho mình mình sẽ quay trực tiếp và chỉ anh em đó cứ thắc mắc cứ gọi 10898 543 111 Cường sẽ là người trực tiếp hoặc là nhân viên của Cường sẽ tư vấn cho anh em rồi chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn trong bộ môn cờ bạc biệt nha anh em nhé Xin chào anh em